người tốt đã đủ siêu lòng Khi vô tình hỏi người cũ yêu không Cái câu trả lời quá giỏi thân thuộc thôi mà Nên lòng anh đủ rêu phong Ở tuổi 19 em còn trẻ đẹp cho nên anh nào đâu dám với Đứt đoạn chuyện tình mình gần 3 năm Giờ phải nhận thêm thiệp đám cưới Tay bút tâm thư hơn mấy dòng Tâm tư chôn sâu trong đáy lòng Cái ngày mà anh không mong đã tới là ngày anh nhìn em lấy chồng Khi vũ cùng với nhân tình vào ca để qua đi chẳng ngu buồn đắng cay Đã từng là người giàu tình cảm nhưng hôm nay lại hóa thành kẻ trắng tay Nhưng mà thôi Hoài niệm về những ngày tháng đã qua Bước vào lễ đường anh mặc bộ vest nhưng mà chú rể lê là gã ta Nhưng mà thôi Đừng cố nhìn anh với vẻ xa lạ Quỳ xuống cầu hôn em bằng chiếc nhẫn Nhưng mà sau đó là phần trả hoa Khoác lên trên người bộ váy xa đây Em chấm dứt hết chuỗi ngày thanh xuân Vẻ mặt cụm buồn khóe mi mắt ướt Em khoái tay cùng với chàng doanh nhân Mọi người vỗ tay hộp đeo phấn khích Còn anh thì lại đứng ngồi không yên Khi cả hai người cùng trao nhẫn cưới Thì anh đã chết lần từ trong tim em mà Nắng ngoài kia và mây nhẹ bay Nghiêng ngả ra cùng với cỏ cây Nhưng tại sao mà anh vẫn đang ở đây mà anh lại không để anh nhận ra rằng Hôm nay em là của người ta Trên tay em nhẫn cưới và hoa Lướt qua dòng tin nhắn mà ta bỏ quên từ lâu Từng hơi men mà anh vẫn đang thấm sâu Baby Rock and roll, whiskey sao no control, yeah Có một thứ mà anh không biết là nó vẫn đâu đây Đến và đi, when mà meme đâu cần chi Khi mà Instagram của em giờ đây là be with my baby Kể anh chẳng có gì đâu Chỉ ước nước mắt pha khói sẽ tìm em về đây bắt đầu no Thời gian sẽ trôi và xóa nhầm màu tình yêu của anh tiếng xanh mà sao giờ đây tên lá bắt đầu yeah. Ngày mà anh buồn nhất là ngày em mặc chiếc váy cưới Vẫn chậu hàng cũ như mọi ngày nhưng sau hôm nay chẳng thấy tới Vài người bưng mâm mấy chiếc xe hoa còn đang đứng chờ ở trước cửa Dù biết là sai nhưng anh vẫn đợi nếu như em muốn thêm bước nữa Không sống cùng em nó đâu bạc răng long điều đó cũng chính là lẽ thường Mong em sau này mãi luôn hạnh phúc chẳng hề dường đơn bên kẻ thường Tình cảm mặn nồng anh dặn lòng để hàng nước mắt không thể vương trên mi nhìn cô người yêu thời đó cùng ai hôn nhau trên lệ đường cả hai họ hân hoan trong đêm lệ vui niềm vui vốn có của ngày hôm nay em không cần phải thu đi nếu như em muốn bước thêm bước nữa anh nguyện sẽ bước đi theo hôm nay ngày vui ai nở vô tình làm ước mi em sau này em không còn ở bên anh nên hãy tự lo bản thân đi ngày mà anh say trong lòng là lúc họ rót rượu nâng ly nói thật lòng anh chưa bao giờ nghiêm túc như thế đâu em sẽ mãi là công chúa khi hai mình không đứng kế nhau nắng ngoài kia và sao cùng với cỏ cây Nhưng tại sao mà anh vẫn đang ở đây Tại sao mà anh lại không để anh nhận ra rằng Hôm nay em là của người ta Trên tay em nhẫn cưới và hoa Lướt qua dòng tin nhắn mà ta bỏ quên từ lâu Từng hơi men mà anh vẫn đang thắm sâu Baby Rock and roll, whisky sao no control, yeah Có một thứ mà anh không biết là nó vẫn đâu đây Đến và đi, when mà me em đâu cần chi Khi mà Instagram của em giờ đây là be with my baby Fuck it, anh chẳng có gì đâu Chỉ ước nó mắt pha khói sẽ tìm em về đây but no no Thời gian sẽ trôi và xóa nhạt màu Tình yêu của anh tiếng xanh mà sao giờ đây thành lá bắt đầu, yeah